Ê thằng support nó ao AFK rồi nha Ôi rồi AFK anh em ơi AFK người à AFK người còn 4 ờ, đến 5 Vãi nồi Cùng rồi à. What the fuck? Ngáo à? Ah. Gamet mới đứng giữa mà, Ây ơi, tôi xong, tôi xong Ngáo à? Vãi cả đang, vãi cả đang bắn phúc gì gì mà Không dưới đây Không Nhanh, nhanh, nhanh, cũng bot Lùng má mấy cái thằng này Nó chơi game là win rồi đánh đánh đánh anh em nha anh em mình đánh nha mấy ông này ngáo quá ông đá quá chơi game chơi liên minh mẹ đi còn chơi PUBG bắn PUBG đùa quỷ gì nó chán hả không anh anh biết rồi anh sơn nói chung anh sơn ra cái đấy mà nhưng mà cái cái phone ờ, cái phone fit gì đấy anh tìm không ra cái đấy bên máy anh không có hay sao á chả biết nghĩ được nó rồi Này hết nhỉ Ôi Phải lo cho trụ sao trụ bắn vậy hoài ba điện thoại vậy thằng này thằng này bơm máu lên nó đòi tay đôi với mình đùa đánh thẳng phải rồi đánh đánh đánh anh em nha đánh nha từ từ mình đánh nhé chung đánh phát này không là thua hình như hết game em like được game à tao biết mà em hết game Tại em uh, có sự kiện rồi nó xuất hiện ra Được hay không? Ô mát này ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi nghiền thế nhỉ ở đây có đường phạt là vô đường phạt luôn rồi anh em tính cái ta vì thằng nào tí lớn nó lên đồ kìa phải nổi Đột, này. nó lên giáp luôn Khó găng à. phải mình nè Đó Đó, nhìn nó lên đồ anh em kìa Nhìn lên dắp ra luôn rồi Phải nồi rồi à. Đem mình căng rồi Nè nè nè nè nè nè nè đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh đánh Ôi sao chỗ bắn hoài vậy phải tự lỗi vậy à trụ mới lỗi nha ừ. là áp trong lô nha anh ờ. nó kéo trụ trụ bắn ta và nó ra sao ờ, đó, đó, được. phải có dây xuyên thôi nè à. ôi nó ra. được ờ, không được không được lát, lát Ở đây trâu lắm Kìa là nhâm gài luôn Ở đây trâu lắm, không biết được đâu Ôi nó chơi với em luôn rồi yeah. Qua được không? Qua đây toàn rồi chứ Khỏe vãi Khỏe vãi Quỳ Đó, cái thằng Nautilus này đánh chí đấy nhở toàn toàn toàn còn. Comment nữa. Alo em ơi. lát kia đánh nè đánh nè đánh nè Còn lá bị lại mến nó vô à thằng này không lên Bây giờ chưa thấy thằng Nautilus nha Hả? Đây là trên này, trên này nè Đó, mấy Nó đi vòng vòng luôn chứ Em đang lên đây đợi em đây, em cái này, cái này rồi thằng nâu chi lớn này nó khỏe quá cái thằng nâu chi lớn này Ê thằng support nó ao ak rồi nha Con y ra kìa Nhanh ra Con y ra kìa Rồi mình chết mẹ luôn rồi à. Ê anh đá nha, anh đá xấu nha Nó ừ. nào nồi lớn giả lòi đầu đánh rồi anh anh canh canh canh canh canh ra đứng sau em nè ra ờ, ờ. lồi đầu em đánh á từ đó này giờ ở điểm vòng nè nè nè thằng ad nó mất người kìa đó lùi đi lùi đi lùi đi nó không dám đánh đâu giả bộ bây giờ giả kéo rồi ờ, cho nó kéo cho nó kéo đam anh rồi nó đam anh rồi không phải trâu rồi đó chủ giả luôn rồi chủ giả luôn rồi Hôm nay mẹ áp ca thằng này, hôm nay áp ca thằng à, đánh nhanh đây kiếm à bye bye nè bỏ bỏ bỏ ôi rồi áp ca anh em ơi áp ca người à áp AFK người còn 4 ờ, đến 5 phải nồi game, game đầu game này game đầu đúng không ta đầu game thứ hai đâu à? game thứ hai à dạng nàng thế dạng nàng thế Ê bằng lâu đi lớn chơi game hình đồ Vãi cái đây Farm đi, farm đi, farm đi boss rồi mở đầu bằng một cái bản quyền thấy uh, gì rồi chưa được chưa cỏ chưa có rồi nhưng mà nói game like rồi, game mới stream rồi đúng không à, ok anh uh, nó xuống nha, nó xuống nha. đổ mẹ phải đi xuống rồi nó bỏ chết rồi em để biết em để biết này đi này đi này đi nó chết rồi à. sáng stream giật thế à bạn F5 nhá F5 giúp mình nói chung dịch là không phải chưa chắc là do mình hay xui vậy dịch cái này là do mạng thôi chứ đâu phải do mình đâu trên à trên là hai à đẩy đẩy luôn đi đẩy luôn đi hai ra dạ, với dạ em à thắng rồi đâu rồi rồi ra ra đây thằng bay tốt rồi bay tốt hai ờ bay đó bởi vậy à, có mình nhanh đây không Đấy, cứ đẩy đi, cứ đẩy đi, cứ đẩy đi, bay về anh đang ra đây, tăng tới này. Tí uh, cua xuống à, ăn red nhá. Ok. Nè. Biết nó à. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, thằng boss về, thằng boss về, nha này. tăng red này. Đây này thằng uh, Olaf không không uh, ờ, flash đâu áp gia rồi support áp gia để em về phát về đi Bị lên chơi rồi nè nè nè nè anh chơi chơi chơi chơi là chơi là chơi chơi đi chơi đi anh ờ, anh nam to lắm Oh! Oh shit!

lưu ý nhỉ đó đi đó cái mùi nó sao sao á điện thoại em trên này nè trời em lấy ổn định em đang lên điện thoại kìa à. hả mố à ơi rồi hello anh em chào chào anh em Kìa, dạ, anh Hiếu à, nói dùng Golota à, Linh đang xem Golota đánh kìa Bạn khuya là đã dạ, stream được lâu chưa stream được Chờ chờ tí dạ, à. Chờ uh, à. Ê, bây giờ đã kìa stream rồi à Em cô Golota của Linh stream rồi Và